Chào mừng các bạn đã đến với Doom Giáo. Mình là Mr. T, người phụ trách việc hỗ trợ các bạn tìm hiểu về vũ trụ Doom. Có lẽ anh em cũng đã biết ít nhiều về ngài Doom Slayer rồi đúng không? Với các tín đồ Doom Giáo thì không phải bàn rồi. Còn nếu bạn là những người mới đến thì xin mời ngồi. Hãy tìm một đồ uống và món gì đó để nhâm nhi để cùng nghe tôi kể về một người. À không, không phải về một người mà là một vị thần của loài người Chương 1 Con đường khởi đầu một huyền thoại Là một con người với lý tưởng cao đẹp Một kẻ sống với hoài bão lớn lao Không ai biết lý lịch anh như thế nào Nên có lẽ chúng ta sẽ gọi anh Bằng cái tên khi anh xuất hiện lần đầu trong bản Trung 1993 Trung Gai. Và Trung Gai đã từng có những ngày tháng êm đẹp Anh có vợ và một đứa nhóc kháu khỉnh Nhưng vì lòng yêu nước cũng như nghĩa vụ bảo vệ cho những người thân yêu anh quyết định tham gia đội thủy quân lục chiến. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản theo cách Trung Gai nghĩ. Trong lúc chinh chiến, vị sĩ quan chỉ huy đã ra lệnh cho anh bắn vào những người dân vô tội. Và đó cũng là lúc lương tâm anh trỗi dậy thật mạnh mẽ. Bắn chúng nó đi, đồ sâu bò cơm ghiếc. Ngươi có nghe tay không hả, tên đằng kia. Kết liễu chúng và hoàn thành nhiệm vụ đi. Không! Thay vì nghe theo mệnh lệnh cấp trên, Chiêu Gai đã vùng lên tống một cú như trời giáng vào mặt vị sĩ quan đó. Chưa tỉnh đòn, hắn ta tiếp tục hứng chịu cơn thịnh nộ của Trung Gai, như thể để trả giá cho hành động bất nhân tính vừa rồi. Rất may cho hắn khi có nhiều người nhảy vào can ngăn, giúp cho hắn tránh khỏi việc phải sống dở chết dở. Chúng ta đã thấy rằng Trung Gai có một lòng chắc ẩn sâu sắc. Đối với anh, mạng người vô tội không phải thứ để đùa giỡn hoặc để thỏa mãn ác tính. Sau vụ việc trên, anh bị khiển trách và có nguy cơ phải lĩnh án tù. Tuy nhiên, để anh lập công trục tội, đồng thời giảm nhẹ mức án ban đầu. Họ đầy ải chung gai lên sao hỏa để thực hiện một nghĩa vụ mới. Tại đây, anh đóng vai trò một người lính bảo vệ cho tổ chức mang tên UAC. Không còn cách nào khác Anh đành chịu cảnh sống xa gia đình Xa quê hương Và phải xa cả hành tinh mình đã từng sinh sống Trải qua 3 năm mà không được về lại thăm nhà Trung Ga đã không kìm nén được cảm xúc buồn bã Vì nỗi nhớ gia đình âm ỉ Trong khi anh đang chìm trong dòng suy nghĩ đó Căn cứ tại sao hỏa nhận được một tín hiệu cầu cứu khẩn cấp Một tín hiệu đến từ mặt trăng Phobos Nội dung toàn những lời cầu cứu gào thét trong hoảng loạn Cứu Làm ơn hãy cứu lấy chúng tôi Bọn chúng có mặt ở khắp mọi nơi Tôi không muốn chết Không muốn chết Sau đó là những tiếng cười man dợ cùng tiếng thét chói tai. Sự tình có vẻ rất nghiêm trọng. Ngay lập tức có lệnh từ chỉ huy tại sao hỏa, họ điều động một lượng lớn quân chi viện. Và trong số đó có Trung Gai. Trung Gai cũng nhanh chóng chuẩn bị vũ khí và hành trang để chi viện cho những người gặp nạn tại Phobos. Trên chuyến bay, vô số người lính cảm thấy lo lắng và tỏ ra sợ sệt. Họ không biết thứ gì đã tấn công trạm nghiên cứu. Nhưng riêng Trung Gai, anh không hề sợ những thứ mình sắp phải đối mặt. Nhiệm vụ của anh lần này là cứu những người mắc kẹt tại nơi đó, càng sớm càng tốt. Sau cùng thì con tàu cứu hộ cũng tới được Phobos. Khung cảnh nơi đây yên lặng đến lạ thường không có nơi nào là không có máu, xác người ở khắp mọi nơi. Những nhà khoa học và những người lính đã chết một cách đầy đau đớn. Đội của Trung Gai tiến sâu vào bên trong trạm nghiên cứu. Có thứ gì đó lẩn khuất xung quanh khiến những người lính hoảng hốt hơn bao giờ hết. Một số người bắt đầu cầu nguyện. Tuy nhiên, do nhiệm vụ yêu cầu, họ không thể không tiến vào. Sau một hồi, một đám người đang đứng trong bóng tối đã được trung đội tìm ra. Dường như đó là những nhà khoa học cùng những người lính. Thận trọng di chuyển, đội của chúng gai bước đến và ra khẩu lệnh cho họ biết. Chúng tôi là đội cứu hộ đây, các anh vẫn ổn chứ? Lập tức những kẻ đó điên cuồng chạy về phía đội của Trung Gai, cắn xé và giết chết một số người trong đội. Lệnh xả đạn được chấp thuận và cả đội dội hỏa lực vào những kẻ đã từng là con người. Những kẻ đó đổ gục trước làn đạn dày đặc. Khi tất cả người lính đã nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, một số người trong đội bắt đầu có triệu chứng đau đầu và khó thở. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, khuôn mặt họ biến đổi và đôi mắt trở nên đỏ thẫm. Họng súng của họ chĩa thẳng vào những người anh em trong đội. Hạ gục rất nhiều người Trung Gai dường như đã hiểu được tình hình nơi đây. Anh bắt đầu đáp trả ngoan cường. Trong chốc lát, một trung đội lớn chỉ còn lại vẹn vẹn không đến 10 người. Một người lính trong đội hét lớn. Điều này đã đi rồi. Ở đây như địa ngục vậy. Tôi không... Tôi, tôi muốn thoát khỏi đây. Tôi không muốn chết. Cả đội bây giờ không còn nghĩ đến việc ở lại để cứu người nữa. Bọn họ cần cứu lấy mạng sống của bản thân trước. Trung Gai cùng những người lính bắt đầu di chuyển ra phía ngoài để chạy khỏi nơi quái dị này. Khi đến gần cửa thoát hiểm, những sinh vật mang hình dạng kỳ dị bất ngờ xuất hiện. Bọn chúng gào thét khi bắt gặp Trung Gai. Những sinh vật di chuyển rất nhanh và trong chớp mắt đã nắm lấy một trong những người lính xấu số và xé xác họ. Trung Gai cùng những đồng đội liên tục chống trả, tuy nhiên từng người trong số họ đã nằm xuống. Những sinh vật quái dị đó còn nhanh hơn cả làn đạn những người đồng đội liên tiếp bị hạ gục đến khi chỉ còn Jungai. Chứng kiến điều kinh khủng diễn ra trước mắt, anh không hề sợ hãi. Thậm chí bên trong anh bùng lên ánh lửa của hận thù. Anh gào thét và lao vào chiến đấu thật điên cuồng khiến bọn chúng bị kết liễu một cách tàn bạo. Nếu như bọn quái vật kia đã hạ sát đồng đội anh ra sao, thì Jungai trả lại cho chúng gấp đôi như thế. Với một sức mạnh phi thường, chúng bị Jungai xé xác những nắm đấm của anh ta giáng xuống đầy cuồng nộ. Anh không chiến đấu vì sinh tồn mà vì những đồng đội đã ngã xuống. Một trong số đó có cả những người bạn thân của Trung Gai. Tập 1 của chúng ta kết thúc tại đây, đánh dấu sự bắt đầu một hành trình của Trung Gai. Một số tiểu tiết đã được chúng mình thêm vào để làm tăng kịch tính cho câu chuyện. Chúng mình hy vọng các bạn sẽ thích video này. Và nếu các bạn hài lòng và muốn ủng hộ cho chúng mình, hãy bấm like và chia sẻ cũng như click vào nút đăng ký của kênh để tiếp thêm động lực góp phần giúp kênh phát triển mạnh hơn. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Xin chào!